One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Hello mọi người. À, hôm nay à, về quê để ăn Tết mấy ông bà. Đấy, không khí à, Tết của gia đình mình à, đầy đủ hết rồi hoa thực dược ông bà chuẩn bị rất đầy đủ rồi hoa thực dược quất thế à, tết à, to rồi anh chỉ à, sắp đặt lại nữa mọi người chuẩn bị tết đến đâu rồi nhỉ à, sen cạn thì à, à, nhà mình à, ở nhà mình thì à, toàn là bê tông đi làm à, quanh năm chỉ có bê tông mới cả gạch nên về nhìn thấy vườn rau rất sướng thì chắc là hôm nay chỉ ăn rau <laughs> thì rau thì có rau mùi tàu là rau thơm có quả quả bưởi bưởi nhưng mà bây giờ chỉ có hoa <laughs> chưa có quả tết um, muốn bày đẹp phải ăn phải đi mua <laughs> thì đây là vườn rau thơm vườn rau thơm đây là rau hung, hung rũi hay là miền trung hay gọi là rau húng cà rau rất nhiều từ à, rau thơm ờ, tỏi gia vị đây là su hào những người ở phố những cái ờ, rau củ quả nhà mình trồng này rất tháo hức rất sướng su hào này ờ, chặt vào ăn ngay là rất ngọt ngon đây tôi review vườn rau à, mỗi khi muốn ăn là phải à, ở ngoài đất phố là phải đi mua mang tiền đi mua chả biết là rau sạch hay là rau người ta cứ bảo sạch nhưng rồi mình cứ khuất mắt trông coi gọi là sạch su hào su hào bên này là xà lách xà lách hay à, rau ăn sống mọi người à, nên nhớ là rau sống à, mặc dù nhà trồng là sạch nhưng mà trước khen là phải hòa nước muối loãng ngâm đi cho à, diệt khuẩn khử trứng run trứng sán rau này rau sống làm nước sốt cà chua chấm ăn tụt khố đây hành hành tươi cần ăn những gì rau gia vị ra vườn vặt ngay review vườn à, rau sạch ở nhà đây là mùi rau mùi đấy su hào su hào không hề động tí thuốc nào nên là rất nhiều sâu đất phố mà nhìn thấy rau sâu này là, là chắc chắn là rau sạch rồi thì thì đương nhiên không có thuốc thì sâu mới ăn được lá mọi người à, ăn <laughs> ăn su hào thì cứ gọi chứ Bây giờ ship đến nơi được thì chưa biết <laughs> Ăn rau sạch thì cứ gọi Đây là luống ờ, cải cúc Cải cúc trời rét này mà ăn lẩu thì Nhúng ăn ngay thì ngon tuyệt vời <laughs> Quá ngon Tỏi Đằng xa xa kia thì bầu đấy bầu đấy bầu bầu ơi thương lấy bí cùng ấy nhưng mà chưa trồng bí đây là đây là gọi hành tâm hành tâm hành tâm này mà cảm cúm ấy, mà nấu với cháo ăn thì tụt hết từng mũi trong mồm ra ngay là khỏi đây góc này là xả xả đây là trầu sự tích trầu câu ấy sự tích trầu câu nhưng mà trong sự tích trầu câu thì ờ, cây trầu quấn vào cây câu, đây là trầu bám vào tường nên đang thiếu cây câu. để chờ mọi người bây giờ chờ trồng câu lớn thì mọi người được xem trầu ờ, quấn vào câu nhé đây nữa mọi người xa xa này thì còn nó cả rau rau củ rau lăng rau củ Đấy, rau này ăn vào ăn vào thì uh, um, tốt cho tiêu hóa nhuận tràng nhưng ai mà không tốt cho ai mà uh, hệ tiêu hóa không tốt thì ăn rau này thì um, đi đại tiện thì uh, rất dễ đi đấy Ngày trước thì à, còn đói kém thì trông đến lễ Tết để ăn miếng thịt ngon nhưng mà bây giờ ăn thịt ăn thức ăn nhiều rồi cũng sinh ra những cái bệnh rất nguy hiểm do cái thừa protein và mỡ ở trong máu nên là không tốt cho sức khỏe đây là vườn nhãn của ông bà vườn nhãn có một cái món mà món ờ, đặc sản côn trùng là là là bọ xít đó. mà ngâm với nước vôi mà rang giòn ngon hơn cả tôm thì bao giờ đến mùa hoa thì tôi sẽ làm món đó review view cho mọi người xem rất ngon chanh gần như đủ không thiếu rau gì Đây, rau bầu đất rau bầu đất này à, nấu canh với uh, tôm khô tôm khô giã nhỏ ra xong rồi nấu canh ăn rất ngon đây mọi người rau ngải cứu ngải cứu rồi ôi rất ngon ngải cứu này ăn mê thứ nhất là trứng vịt lộn thứ hai là gà tần ăn được rất nhiều món đây là ớt ớt tím này nó chỉ thiên màu tím không thiếu thứ gì à đây vừa nãy tôi nói à, bầu ơi thương lấy bí cùng nhưng mà bây giờ có bí đây rồi bầu với bí không mọc với nhau đấy đất quê là như vậy về quê ăn tết rồi rất sướng mọi người đây vú sữa đang ra hoa xa xa này là lá riềng đây review cho mọi người xem đất quê đất phố thì ờ, ước gần đất quê thì rau răm răm ăn mới chứng vịt lộn đấy đây là rau húng ờ, quế có nơi có nơi gọi là húng chó thanh long thanh long nhé đất phố rất mong có một mảnh đất này để trồng rau thanh long nơi trồng rau này ăn được cái rau sạch chính tay mình làm ra đây cây rau húng quế à, húng chó rất ngon ổi này Ôi, nhãn đang ra hoa Mặc dù à, chúng ta quê cũng rất nhiều Đây là rau ngót Rau ngót Tôi nói, nói dở là Tại sao chúng ta quê nhiều nhưng mà Cái đây là cái cảnh không khí Tết Về quê Để tận hưởng cái không khí yên bình Và cái à, không khí gia đình đầm ấm quây quần bên nhau khi Tết đến năm hết Tết đến Đây, táo mọi người vườn táo táo mọi người táo rất ngon và bố mẹ tôi thì có cả ao để chăn vịt chăn ngan chăn nuôi ấy. đây là vú sữa vú sữa này ừ, xem nào có quả rồi nhưng đang còn bé vú sữa đây vườn bưởi vườn bưởi của nhà tôi ở quê vườn bưởi đang ra hoa bàn ngàn đây nó còn quả kia xa xa kia là vườn táo sai chịu cành chịu cành mít mọi người nhé mít tôi uh, cầm đi nên là không phẳng mít mít này thì như là mít thái mít đấy ở quê rất nhiều những rau gia vị và không khí yên bình thoáng đãng thì đây đây một loại rau này à? loại rau um, rau đắng mà quê thanh hóa rất nhiều người ăn được ví dụ như món như ví dụ như nội tạng hay là những cái à, món tanh như cá mà mà mà mình băm nhỏ ra những ai không ăn được mình băm nhỏ ra và nấu với loại rau này thì ăn rất tốt cho hệ tiêu hóa tiêu rất nhanh rau đắng rất là đắng nếu mà không ăn được không à, mà ai mà không ăn được đắng thì không thể ăn được loại rau này rau này mọi người muốn ăn đắng thì à, đầu tiên là phải ăn à, tập ăn à, mướp đắng dần dần sẽ chuyển sang ăn rau này được đây cụ thể là cái lá ở đây nó đắng nhưng mà đắng nó không gây mình ăn xong cảm giác nó chép chép ở miệng nó có cái vị ngọt ngọt đấy cây rất cao rồi cây này nhà tôi trồng chặt đi mấy lần nó cũng cao rồi vì à, ăn không hết nên là để cây nó to quá thì mưa bão dễ gãy để quật đổ sang vào tường vào nhà này. không an toàn nên là chặt bớt đi đấy ai muốn hỏi về rau đắng thì cứ hỏi nhé xa xa này nhãn nhãn này nhãn cổ thụ từ khi tôi lớn lên năm nay tôi 41 ờ, tuổi rồi thì nó vẫn ở đây từ thời um, ông nội cụ nội tôi trồng kia xa xa kia là ngôi nhà của nhà tôi đấy tết đến xuân về nhà nhà con cháu vui vẻ đây còn còn một quả bưởi to Ui, to Ui, to chưa Xuống chưa Ui à, Rất Sản phẩm nhà mình rất chi là sung sướng Thế thôi mọi người nhé Mọi người à, về quê thì quay video đang chia sẻ mọi người về quê ăn Tết Cho mọi người biết quê của nhau, giao lưu à, tôi cũng xin, xin ngừng video ở đây để là chế biến uh, món Tết món ăn Tết cảm ơn mọi người mọi người xem thấy hay thì uh, cho quyết một like một chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi khi quyết ra TV mới uh, video mới để mọi người cùng xem Xin cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người. Bye bye.